chào tất cả bà con Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một à, nội dung mà mình chưa bao giờ làm Để cho mọi người à, có thêm kinh nghiệm để nuôi chim bồ câu làm sao cho hiệu quả Đó là cái nội dung mà việc mình để cái tấm lót thảm ở trong rổ đẻ của con chim bồ câu Cái này đặc biệt quan trọng mà mọi người cần phải chú ý nhé Thì à, trên tay mình đây đó là cái à, tấm lót thảm ổ đẻ cho con chim bồ câu thì uh, diện tích của nó thì uh, tầm khoảng uh, 20 20 vuông mọi người nhé thì uh, cái này nó nó sẽ giúp cho con uh, chim bồ câu mà khi mà vào sinh sản đấy thì uh, nó có cái uh, cái nơi để nó thứ nhất để nó nằm và nó thứ hai để cho những quả trứng á, hoặc là khi nó nuôi con á, thì cái con chim bồ câu nó không bị kẹp chân bị kẹp đầu vào cái à, rổ đẻ thì đây mình sẽ à, hướng dẫn cho mọi người luôn nhé mình lấy à, ví dụ đi như chim bồ câu này thì con chim bồ câu này nhé mọi người thì mình sẽ để cái đây là con chim bồ câu con nhé thì mình nó sẽ lấy nó ra này nó rất là hung nhé mọi người đây mình sẽ để cái à, lót thảm xuống dưới đây mọi người đây, mình để chim bồ câu à, con không cho nó thì uh, mình uh, sẽ giải thích thêm cái việc mà con uh, chim bồ câu nó cần cái uh, đồ đẻ đây là mình cho nó tự ấp luôn mọi người nhé cho con chim bồ câu tự ấp luôn thì mọi người có thể thấy là khi mà mình lắp lót cái à, rổ đẻ này này một cái tấm lót thảm á thì à, cái lồng này nó rất là là êm cái à, rổ đẻ này rất là êm chứ lúc đầu mọi người thấy không nó ở đây nó có những cái lỗ này ở đây nó có những cái khe hở nhá và con chim bồ câu khi mà nó còn nhỏ thì nó rất dễ bị kẹp đầu như này này kẹp đầu kẹp chân kẹp tay như đây và nó sẽ dẫn đến tình trạng là chim bồ câu nó bị chết và khi mà mình có cái à, tấm lót thảm như thế này thì à, nó rất là êm với uh, bây giờ mình sẽ đi uh, lót hết luôn lót hết cho cái uh, những cái uh, cặp ở đây của mình này thì mình cũng phải uh, thay mọi người nhé nhưng mà khoảng mấy tháng mình mới uh, phải thay một lần và thay á, thì à, thường thường ở cái uh, kênh của mình trại của mình thì mình sẽ dặn nó đi nhé mình sẽ dặn nó đi và mình sẽ xài lại đến khi nào cái tấm uh, lát thảm này nó nó mục thì mình mới phải vứt đi vứt đi thôi mình, mình giặt mình vẫn xài lại bình thường nhé mọi người và cái ưu điểm của những cái tấm lót thảm này nó rất là êm mình thấy có một số uh, uh, người nuôi bồ câu ấy họ lót uh, cả uh, quần áo hoặc là vải vóc vô cái uh, cái rổ đẻ thì theo mình là không nên tại vì quần áo đôi khi mình mặc rồi thì nó sẽ có cái hơi người và con chim bồ câu nó không thích cái điều đó đây mình nói đây mình như hồi nãy mình có nói đó là đây là những cặp bồ câu uh, sinh sản mọi người nhé đây là cặp bồ câu này đang đẻ này ở dưới này có hai quả trứng này đấy thì mình rất là nóng mọi người thì đây mình lót thảm cho nó này thì mình uh, để trứng nó lại thì mình sẽ uh, chia sẻ thêm cho mọi người và về cái ờ, cái việc mà khi mà mình lót cái rổ đẻ như này đối với uh, uh, chim khi mà tự ấp đi mình nói trước về về chim tự ấp thì khi mà mình lót cái uh, thảm cho rổ đẻ thì nó sẽ uh, tạo ra một cái uh, cái môi trường để nó giữ giữ nhiệt giữ nhiệt khi mà chim bồ câu bố mẹ thay nhau ấp trứng cho chim bồ câu con cái điều này cực kỳ quan trọng mọi người nhé nếu như mà mình không có cái tấm lót này này thì uh, thứ nhất là con chim bồ câu bố mẹ nó ấp ấy, thì nó nằm xuống dưới cái đồ đẻ thì nó rất là khó chịu rất là khó chịu và nó không có êm ái và khi mà nó ấp ra thì nó truyền một cái lượng nhiệt từ cơ thể nó vào quả trứng thì nó mới uh, giữ ấm cho quả trứng và sau đó thì khoảng 17 đến 18 ngày thì quả trứng nó mới nở được nhưng nếu như mà mình không uh, lót cái cái cái cái cái này này thì nó vẫn nở nhá nhưng mà nó không đạt hiệu quả có những trường hợp nó nó, nó nằm lên á, thì trứng bị vỡ này trứng bị vỡ còn à, cái thứ hai là nó không đủ nó không đủ cái cái lượng à, lượng nhiệt để à, thôi đi ra ngoài chơi nào con chó này mình nuôi để mình canh à, canh chuồng chim mọi người nó canh nó bắt chuột rất là giỏi thì à, khi mà À, <laughs> mình chia sẻ tiếp đó là khi mà mình có cái đồ đẻ thì nó sẽ giữ được cái nhiệt nhiệt lượng cho nó để nó giữ ấm lại và nó thành ra lại quả trứng chim bồ câu lúc nào nó cũng nóng lúc nào nó cũng nóng và trong cái quá trình đó nó êm ái thì con chim bồ câu nó thoải mái và từ đó trong cổ cổ của nó nó nó, nó bắt đầu hình thành là sữa diều để sau đó nó nuôi con chim bồ câu con mọi người ạ đây là những cặp mà bồ câu mình mới tách con mà, của nó ra đây là bây giờ là nó chuẩn bị đẻ lại đó mọi người đây đây là con à, hai con chim bồ câu ra ràng là ở bên dưới đó mọi người ở bên dưới đó đây này mọi người thấy không rất là to và bắt cho mọi người xem luôn đây là chim bồ câu à, ra ràng mọi người chim này thì à, tầm được à, khoảng đây cho mọi người xem này đây. con này thì tầm được à, khoảng 21 ngày chim 21 ngày mọi người nhé mọi người thấy không rất là to này mà mình mặc dù là chim 21 ngày nhưng mà mình so với con chim bồ câu ta nó to và nặng hơn mọi người nhé con này là tầm khoảng hơn 5 lạng rồi thì rất to đó gặp bố mẹ ở trên và chuẩn bị để lại và cái mọi người cũng lưu ý một cái điều là cái tấm uh, lót thảm này này thì uh, mình phải làm nó đúng cái kích thước mọi người nhé kích thước so với cái ờ, cái rổ đẻ cho con chim bồ câu nếu mà to quá thì cũng không được nếu mà nhỏ quá thì nó lại không vừa to quá thì con chim một câu nó hay đạp đấy nó hay đạp cái ờ, nó sẽ bay ra ở đây cho mọi người cặp chim bồ câu này thì mình rất là thích cặp này là đẻ rất là sai mọi người đẻ rất là sai còn đây cho mọi người xem đây là gặp một con mi mắt mọi người thấy trắng không này là mình nuôi để cho những anh em có sở thích và đam mê những cái dòng chim bồ câu mà nó nó nó trắng tinh khôi ấy đây nó đang nó đã đẻ đây mọi người mình lấy trứng ra và mình cho nó tự ấp luôn cho nó tự ấp luôn nhé đây. mình để trứng lại mọi người thấy nó trắng không nhìn rất là đẹp đây là dòng bồ câu uh, mi mắt mọi người nhé nó có những cái tên gọi uh, khác nhau đấy mỗi dòng bồ câu nó có những cái, uh, cái tên gọi thì bồ câu gà thì nó, nó, nó, có những cái màu phổ biến như là màu nâu đỏ hoặc là màu đen màu vàng còn mi mắt thì chỉ là màu trắng thôi mọi người nếu mà nó điểm thêm màu đen là, là chim lai dòng khác nhé chỉ có trắng tinh khôi này thôi mới gọi là chim bồ câu mi mắt nha mọi người Ồ oh, đã nở rồi mọi người này Nở đây này à, Chim câu mới nở nhá Cái này chắc phải nở rồi hôm qua rồi Hôm qua còn quả kia chắc uh, tầm uh, trong hôm nay hoặc ngày mai là sẽ nở đây là mình mình bắt nó lên nhé mình bắt nó lên mình rải đánh rất là đau đánh đau lắm nó lên cho nó nằm đây mọi người thấy đẹp không chim một câu này là dòng siêu thịt mà nên là tầm khoảng hai chục ngày nữa mọi người thấy là nó sẽ to đùng như con này mình bắt lên cho mọi người xem và mỗi lần chim mồ câu đẻ là nó đẻ hai trứng mọi người nhé đẻ hai trứng một lần và có một số con thì nó đẻ ba trứng còn hai cặp này thì đang yêu nhau này hai cặp này vừa ờ, yêu nhau và chuẩn bị ờ, đẻ lại đấy nhiều người cũng hỏi mình cách ờ, chia sẻ à, tách chim bồ câu ờ, con ra khỏi chim bồ câu bố mẹ chắc hôm nào mình sẽ làm lại một video để mọi người cùng theo dõi những cặp bồ câu này là bồ câu sinh sản mọi người nhé đã sinh sản đã đẻ rồi đấy và mình ờ, chim thì ra ràng thì mình bán chim thịt rất là nhiều và mình những anh em nào mà biết đến kênh của mình nhé thì à, thì có thể à, xem thêm những cái video ở trên cái kênh nông dân làm giàu của mình có chia sẻ rất là nhiều video về việc nuôi chim bồ câu làm sao cho hiệu quả thì cái à, việc mà lót hồ đề này thì nó rất là quan trọng hy vọng là những ai mà mới nuôi chim bồ câu ấy, thì mọi người cũng biết được cái tầm quan trọng của cái bầu rễ này miếng lót này cái à, trang bị nó cho cái à, trang trại của mình còn những anh em nào mà đôi khi mà mình à, nuôi ít và mình không biết đến cái tầm quan trọng của cái miếng lót ổ đẻ này thì bây giờ xem thì mình sẽ biết và mình sẽ áp dụng và mọi người nếu mà nuôi chim bồ câu á thì nhiều người còn có lót cả rơm cả dạ nữa mọi người lót rơm á và ổ con chim bồ câu nhưng mà theo quan điểm của mình với cái cách nuôi của mình từ trước đến giờ thì mình không khuyến khích cái việc mà lót như này tại vì lót uh, rơm dạ nó rất khó vệ sinh vì con chim mà khi nó nó đi ỉa thì uh, rơm rạ đó đôi khi nó sinh bệnh ở trong cái ờ, vi khuẩn đó, nó sẽ tích tụ lại à, và mình rất khó để vệ sinh nó và nó nó bị vụn ra nữa còn à, cái miếng cái thảm lót này này thì mình sẽ khi mà mình thấy nó bẩn quá thì mình rửa và vệ sinh được và mình xài lại được luôn mình sử dụng tái sử dụng lại được còn rơm dạ là hầu như mình chỉ xài được một lần thôi còn tuy nhiên thơm tạ đấy nó cũng có ích nhá nó thích hợp nhất ở cái loại bồ câu đó là bồ câu gà mỹ bồ gà mỹ thì mình sẽ phải lót cái thơm tạ đó nha thì uh, tại sao uh, tùy thuộc vào những cái uh, loại chim bồ câu mà mình sẽ sử dụng cái cách thức làm khác nhau thì đối với cái loại chim bồ câu titan siêu thịt của Thái này thì mình cái này là ưu điểm nhất và tiết kiệm chi phí nhất và giá thành của nó cũng rẻ nữa nên là rất là cần thiết và rất là ưa chuộng và mọi người chú ý một điều là nuôi chim bồ câu thì mình phải đôi khi những cái ờ, cái cái, cái, cái điều nhỏ nó sẽ góp phần tạo nên cái việc mình nuôi chim bồ câu thành công hay không thì ờ, mình cũng ờ, hy vọng là từ nãy giờ mình làm video thì mình sẽ làm thực tế luôn để cho mọi người xem và mọi người biết thì mình cũng hy vọng là những cái thông tin này của mình sẽ giúp ích được cho mọi người trong cái việc nuôi chim bồ câu làm sao cho hiệu quả rồi ờ, xin chào tạm biệt bà con và mình cũng hy vọng là bà con sẽ tiếp tục ủng hộ kênh nông dân làm giàu của mình từ youtube này từ uh, uh, facebook mình cũng có là kênh nông dân làm giàu của mình này rồi uh, uh, tiktok thì mình cũng có luôn mọi người cứ lên đó mọi người tham khảo thì uh, mọi người sẽ biết được cách nuôi làm sao hiệu quả rồi xin chào tạm biệt tất cả bà con